con Hana chào mọi người đây là đàn con của Hana và Nano sinh vào đúng dịp Tết ừ. đôi 4 6 à, lần này thì uh, sinh được uh, à, 7 con mà lót ổ vẫn một con toàn đực thêm mọi người có một con cái thôi nè à, và hai hai con cái ừ ừ ừ à, thế là sinh được uh, à, 5 con đực hai con cái lót ổ mất một con đực còn à, uh, 6 con là bốn con đực hai con cái rất là đều nhau đàn chó con này thì ờ, cái chất lông của nó là chất lông ngắn à, người cao dài dáng này là dáng cao dài đó nhìn người đây này găng tay luôn ừ. Hanna xinh gái quá Hanna thì chăm con cực kỳ khéo luôn tự chăm ừ này nó bún no rồi này yên này yên yên yên yên để xem cho nó một tí thôi được rồi ừ. yên để ngắm để ngắm con một tí liếm cho con được yên nào trời ơi quan tâm con quan tâm con thì để dân để anh ngắm con tí nữa này đực à rất có tương lai ừ, cho con của Hana đàn 6 con bốn đực hai cái à, chất lông ngắn nhìn từ bé là biết rồi à, giống uh, con mẹ với cái phả gen tốt ờ, của nó hầu như là cho con nó sẽ hiếm khi nó xuất hiện cái ờ, gọi là cái móng đeo móng thừa à, nhìn con cho con nhìn cái chân của nó này đó đó đó đó cũng là một cái ờ, để mà có thể đánh giá được cái gen của cái ờ, cái phả gen của của của của cái con rốt này những cái con rốt mà cái phả gen của nó mà theo cái phả gen Đức thì hầu hết là đẻ ra nó sẽ không có móng đeo tỷ lệ nó có móng đeo là vô cùng thấp thực ra cái ờ, móng đeo thì nó cũng là một cái lỗi nhẹ thôi nhưng mà à, tất nhiên là nó vẫn là lỗi không có thì đương nhiên là nó tốt hơn bẩm sinh nó không có là tốt hơn mẹ Hana ừ. chỉ thích chủ xoa này à đây có một tên đã no rồi đi ngủ rồi một tên no đi ngủ rồi rồi lo rồi thì để cho con khác có ti ừ, động vào nó cái thì là nó lại rút nó tranh ti thôi nó bụng bụng cành này này còn tranh gì ở đấy cành này lên bên trên ti ở cái ti bên trên này bên trên có mà đây này chê cái ti này đúng không đầu ti là nó hơi to nó hơi khó ti nhưng thôi mình ti no rồi thì mình ngậm để cho nó thông sữa ừ. ti bên trên là cái ti mà cái chất lượng sữa nó cao hơn đấy nhưng nó ít sữa hơn Hana thì có mấy cái đầu ti dễ ti còn mấy cái đầu ti thì hơi to ừ. nhưng cho con nó khỏe thì nó vẫn ti được à nhìn cái khấu đuôi của nó này ôi trời nhìn cái khấu đuôi nó sao nó to à. ừ. còn ờ, cho mẹ cho nó khi mà nó bầu cho nó ăn chibi thì cho con đẻ ra lông nó đã bóng rồi à. đẻ ra nhìn cái lông chất lông của nó nó bóng từng sợi rồi nó đủ chất từ trong thai con nào lông nhìn nó cũng bóng rồi. cái sợi lông nó bóng từng sợi một sợi lông của chó mẹ nóng bóng từng sợi một mà con chó con đẻ ra sợi lông nóng bóng từng sợi một đàn này thì à, hai con cái và bốn con đực à, đẻ coi như là 30 Tết 29 coi như là đẻ ngày 20 dương lịch 20 tháng 1 20 tháng 1 thì à, để có video nắm cho con để chọn thì nó sẽ rơi vào khoảng à, hơn một tháng à, tháng 1 tháng 2 khoảng đến khoảng tầm à, trong mấy ngày mùng của tháng 3 đầu tháng 3 thì sẽ có video để ngắm cho con Hanna chăm con thì rất là khéo hy vọng là uh, cả 6 con này nó sẽ thuận lợi đến khi mà nó lớn lên ừ rồi Hana cứ nằm yên đấy nằm yên đấy các con nó ti một tên đã ngủ ngon Tino ừ. Tino là ngủ rồi ừ. hai tên ngủ rồi vâng. ok cái video đầu tiên video đầu tiên của Tết của Tết âm lịch 2023 à, xin à, chúc mọi người một năm mới à, thuận lợi sức khỏe dồi dào công việc à, nhiều thuận lợi Hana à, có duyên là cái gương mặt đầu tiên gương mặt đầu tiên lên hình trong năm mới 2023 ừ. rồi hy vọng là đàn cho con này sẽ uh, thuận lợi đàn cho con đầu tiên của năm 2023 sẽ thuận lợi đàn Rottweiler đầu tiên à, cái đàn uh, tiếp theo đàn rút tiếp theo uh, sẽ là đàn chó con của Siro Siro và con uh, ờ, được nhập Zano thì uh, ờ, Siro là đã kiểm tra đã xác định là uh, mang bầu uh, được một tháng rồi thì lịch của Siro là coi như một tháng nữa là Siro sẽ đẻ sẽ sau cái đàn này một tháng à, hai đàn chó con đầu tiên của năm 2023 sẽ là hai đàn chó con ở mức tốt thì mọi người ờ, có thể ờ, mọi người mà đang chờ cho con ở mức tốt của trại thì mọi người chờ hai cái đàn này à, đợt vừa rồi có cái đàn của con Marvin và con Nancy dự định là một cái đàn mức tốt nhưng mà nó phát triển lên thì uh, nó có một số cái phát sinh thành ra là nó lại thành cái đàn cho con ở mức giá rẻ thì các bạn mà quan tâm đến cho con ở mức giá rẻ thì bảo các bạn xem cái video của đàn cho con Marvin Nancy còn uh, mọi người mà đang chờ cho con ở mức uh, tốt mức uh, chất lượng cho chất lượng cao nhất của trại thì mọi người sẽ chờ đàn này và đàn của siro ok mẹ con uh, hana xin uh, chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ok mm bảo xin chào cái là Hana nằm luôn đấy ừ. mơ mộng gì giấc mơ ừ. Ok, Hana xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.